Có một bạn xin được giấu tên về câu hỏi thế này. Kính chào Thầy, con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con và bạn trai cũ quen nhau 4 năm. Sau khi lên đại học, chúng con đã chia tay và con là người có lỗi. Nhưng sau khi chia tay, con đau khổ và nhớ người ấy vô cùng. Mong Thầy cho con một lời khuyên để con quên được anh ấy và con có cuộc sống thoải mái hơn ạ. À. Con xin cảm ơn Thầy. Không biết có phải có bạn nào trong câu lạc bộ chúng ta không? Bạn này bạn à, hỏi rằng làm sao để quên? Thế mà nó có một cái nghịch lý thế này các con ạ. À. Cố quên thì lại càng nhớ. <laughs> Cố quên thì lại càng nhớ. Các con thấy cái điều đó có đúng không? Cố quên điều gì thì tức là gì? Tức là khắc điều ấy sâu thêm vào trong tâm chúng ta một lần nữa cố quên một lần thì lại tức là khắc sâu một lần nữa lại càng nhớ thêm đấy cho nên ấy, để quên được thì đừng cố quên nha đừng cố quên mà sẽ phải làm bằng cách này đây là cái cách trong nhà phật mình đây này sư phụ bày cho các con này à, đức phật dạy cái phương pháp dùng cái nêm để mà chèn nha tâm của chúng ta nó bám vào cái này rồi thì nó sẽ phải buông cái kia Giống như chúng ta có một cái bàn tay này, bàn tay này muốn cầm được vật này thì phải bỏ cái vật kia. Ví dụ sư phụ muốn cầm cái tràng hạt này, bây giờ sư phụ đang cầm cái bút, mà sư phụ muốn cầm vào cái tràng hạt thì sư phụ phải buông cái bút ra mới cầm được cái tràng hạt. Thế thì cái tâm của mình cũng thế. Nó bám cái này thì nó sẽ bỏ cái kia. Cho nên ấy, đối với bạn này muốn để quên được cái người bạn trai kia thì sư phụ khuyên bạn nên thực hiện thế này. Thứ nhất ý, là bạn phải ra một cái quyết định dứt khoát. Mình phải có quyết định dứt khoát đã. Nghe Cái quyết định dứt khoát đấy nhà Phật gọi là cái nhát dao. À, một đao đứt làm hai đoạn, phải cho nó đứt đã. Tức là quyết định là phải dứt khoát. Chứ có nhiều người ấy, chia tay thì chia tay, nhưng mà lòng không dứt khoát cho nên gọi là dẫu lìa ngó ý vẫn vương tơ lòng đấy trong chuyện kiều thôi cái ngó sen mình bẻ nó ra rồi đứt thì đứt rồi chia tay rồi nhưng mà còn cái sợi tơ đấy nó không rời cho nên bây giờ đã cắt là phải cắt đứt hẳn nhà đây là cái tức là ra một cái quyết định thật dứt khoát rõ ràng thôi dứt khoát là dứt khoát chia tay là chia tay đấy là một về tâm của mình phải có quyết định dứt khoát thứ hai là sao là con phải chèn đây dùng phương pháp nêm đây phải vạch ra những cái kế hoạch những dự định mục tiêu mới cho mình những việc mình cần phải làm và để nó thay thế cái hình ảnh kia đi đó. và quyết tâm thực hiện cái mục tiêu mình đặt ra nhé rồi kết thêm bạn mới và vâng. rồi tránh những các cái gì nó gợi nhớ lại hình ảnh của người xưa à, mà ví dụ trước đây anh ấy tặng cho mình quyển sổ anh tặng cho mình con búp bê những cái đó phải bỏ đi phải cất đi đấy vì cái đó là vật gợi nhớ nghe mình phải bỏ đã quyết định là phải bỏ là cất đi một chỗ kín nghe không để không thấy nó nữa mình thấy nó nó lại gợi nhớ đấy thế rồi mình mình đặt ra những cái mục tiêu công việc để mà để mình mình làm rồi sau nữa các con nên thực tập thiền định nếu người nào biết tu thiền định thì cái việc quên rất dễ quên những cái cần quên rất dễ nha không biết thiền thì cái tâm của mình nó lăng xăng nó bám víu nhất là cái chuyện vấn vương tơ lòng là nó bám víu rất là là dài cho nên biết thiền định thì tự nhiên tâm của các con được an trú nó không dính mắc vào những chuyện này rất dễ thì các con nên học thêm kỹ thuật về thiền nữa nhé Đấy, học thiền các con cũng sẽ bớt được cái chuyện vấn vương thì đó là những cái mà sư phụ tư vấn để cho con có thể quên được anh ấy nha yeah.